จันเลยนระดักสองรักจันเป็นจุงทำขนมค่ะ mọi người có thể ăn thử cái này là cô vừa mới làm lúc sáng xong đấy ạ đây là làm để cho mọi người uống nước đi đây mấy cái bên đầu không để trả tiền cho cho Trời ơi, thôi, cho hết hả? Anh để mà anh làm lấy anh gửi cho em rồi nhá Để nó có định cho ông viết viết viết viết viết từ việt là lên luôn hồi sống là việc ăn hết chứ sống ăn hết chưa không dám rồi sống xong đâu. rồi mọi người ơi mà chín nãy giờ cũng khá lâu à, chín rồi con nhìn là biết kìa cái bọc này vậy trời ơi cuối quá cho một cái củi đi hải chưa cuối luôn dạ em năm người loại rồi ok em thì cái đó sắp Ủa gì sao em Bánh bị fail mà mọi người. Đây cũng là cái thành quả của con Giống như em hồi nãy em cũng làm fail hết một cái Bà lộn á Mày bà lộn á Không phải bóng rổ Nguyên, nhà hết chèo thôi đủ bốn mấy chèo à chứ đâu có dư được mai lên đầu đầu đầu phải đầu rồng ngồi luôn đi cũng ngon đồng bào Khmer thì à, vậy vậy mọi người vậy vậy đầu rồng ngồi đó ai ai ai ai vậy không có thấy được không thấy được cái này nếu nó không bóc ra đứng tạo dáng cho nó đứng giống như là will pass, us to the pagoda. And so you can uh, see on the wall beside the street, there's some kind of mọi người ơi mọi người ơi chat video với những dạ đang quay phim mọi người ơi mọi người ơi hello xin chào mọi người hello. À, anh giới thiệu với mọi người đi anh hả giới thiệu gì giờ à, à, chúng tôi có uh, lần đầu tiên chúng tôi được đến uh, trà vinh với rất là nhiều uh, chưa, kiến trúc văn hóa rất là nhiều nền văn hóa rất là nhiều uh, cái uh, chùa rồi rồi anh cảm giác như thế nào khi mà lần đầu tiên đến với cái làng văn hóa của người Khmer anh cảm thấy ở đây như thế nào anh cảm thấy ở đây ờ, cuộc sống ờ, rất là bình yên thoải mái người dân nữa là thân thiện cảnh vật cũng ờ, đẹp kiến trúc cũng đẹp rồi cảm ơn anh nha khiết dài là ta sẽ khiết giống là mẹ chứ ăn đi bên mai cho mày không đẹp bóng kia này cảm thấy nó đừng ngủ rồi cái bên sao quán như vậy đó cũng có người cấp nữa xe kim gài coi kim gài lại ô dài ba cái quỷ nhưng mà bị có đầy ừ, ở đây chị đang bán là biết chị có bán miếng đất này ờ đúng rồi đó mà bạn ờ, ờ, miếng thứ nhất nè miếng thứ hai nè miếng thứ ba nè giờ nó yếu giữa ốc bơ kiệt chứ vậy thì chị đội mẫu kia thì đồ này cái trong phòng này đội mẫu rớt tại vì là làng à, vừa đi xuất hiện du lịch ở cũng bên hà nội về là trên đường vận chuyển là rớt à, biểu diễn đàn đồ đàn ảnh đồ đàn ảnh của bạn sóc lên vâng xin chào các bạn thì, à, đầu tiên thì trước khi biểu diễn nhạc cụ thì xin giới thiệu các mọi người nhắc đến cái âm nhạc của người Khmer thì chúng ta liên tưởng đến dàn nhạc ngũ âm của người Khmer thì à, dàn nhạc ngũ âm tiếng Khmer gọi là lên cung quyết còn vì sao người ta gọi là ngũ âm thì à, dàn nhạc ngũ âm nó phân chia thành à, năm bộ bộ da bộ hơi bộ dây bộ uh, thanh quan và bộ sắc thì dàn nhạc ngũ âm gồm uh, chín nhà cụ mà đêm, đêm ba có một nhà cụ để biểu diễn thì trước ờ, mặt đây là một nhà cụ mang tên là Rùi Nhất Ái nó là, là một nhà cụ quan trọng nhất đứng đầu trong tất cả các nhà cụ và sau đây mình sẽ biểu diễn một nhà cụ một bài đẹp là được đẹp là được, đẹp là được. sắc ngón tay tao như người ta nha đây là tác mộc mộc xong thì sẽ ăn mở nước em mùi sản phẩm là thế nào có thể cái suốt tác này cho em không mình nó nó dùng để chỉ chỉ là chỉ sự vật sự ừ. hả và chỉ kép chỉ sự vật sự việc thì ngang mình thấy vậy đưa ngang như vậy còn mình chỉ ghép mình đi thẳng với mặt người đó đó chỉ ghép luôn hả này đang thẳng thẳng mặt chị đó <laughs> chị linh linh ừ. à, đọc cái này dễ nè hay còn gọi là động tác chip là giống cái động tác tôi mà của em chỉ đó cái ờ, cái lòng bàn tay mình muốn vô ha lát nữa xong mình sẽ ra Thì ờ, con Thôi đừng cho tao, tao phải lắm Con gái Con gái cũng như, cũng là động tác như vậy Mà nếu mà con gái đồng ý á Thì con gái sẽ búng ngón tay lên sàn ra Ừ Chứ là như vậy Trinh Là thấy như vậy đó Đừng cho tao, tao khoái lắm Đó là sự đồng ý và khi mà, mà hồi nãy là kết quả phải không ờ, Mình búng ra thì quả nó đụng xuống thì sẽ có lá già chăm riêng rồi mình vào phá đồ gì hả? Cái này để em sao? Cái này để là sao? Chị Hằng ơi mình lớn rồi nha. Mình lớn lên cái này. Đúng rồi. Tay này kéo lên, chân kéo lên. Không chị. Ờ chân kia để tới. Cái sức. Vui mà. Dạ. Mỗi lần tiếp vào cái cái đó hả? Đậu. Canh em dạ. phải đồng trụ nha. Để dạ. Hằng. Ờ, xin chào mọi người. Mình là Hiền, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và à, may mắn là cuối tuần này mình có hai ngày để trải nghiệm văn hóa Khmer ở đây thì mình vừa mới tham gia một à, lớp học và một buổi biểu diễn về điệu múa Khmer thì rất là đặc biệt là mỗi cái cử điệu của nó đều sẽ có một cái ý nghĩa riêng à, giống như vậy nè này là quả và cái điệu múa của họ thể hiện sự duyên dáng của người phụ nữ Khmer rất là đặc biệt và rất là đẹp à, nếu có dịp thì mọi người hãy đến làng văn hóa du lịch Khmer để trải nghiệm được tuyệt vời này nhé